lô khung cặp 0550 của chúng ta thì ngày cuối cùng chúng ta cũng ăn được là con 50 này anh em nhé ngày hôm nay thì ở trên uh, trên kênh của chúng ta chỉ ăn được về phần lô khung thôi đề lôi tuần thì chúng ta ăn liên tục mấy ngày liền phải không ạ hôm trước thì chúng ta ăn được con 70 hôm sau thì chúng ta ăn được con 91 thì chúng ta chỉ còn duy nhất là một cái đường cầu đề chạm 3 và bộ đề 03 này của mình và cặp lô khung 2002 này ngày cuối anh em nhé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 8 số kết hợp với lại lô 03 ngày để chúng ta nuôi anh em nhé thì trước tiên đi về phần chốt số thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo này 0566517326 anh em nào mà thiện chí muốn vào giao lưu trực tiếp với lại thần tốc bờ bờ 24 giờ thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình anh em nhé thì ở trên Zalo thì mình sẽ thu phí trước là 500k mãi mãi anh em nào mà thiện chí thì chúng ta kết bạn để làm việc trực tiếp với mình 500k mãi mãi Zalo 0566517326 thì anh em nào mà ờ, không có thời gian soi cầu mà xa bờ loạn số không phải đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình thì mình sẽ thu phí trước anh em nhé còn đâu em nào không thích thì chúng ta có thể tham khảo trên kênh hoặc chúng ta đi kênh khác đó thì cái kênh này là do mình làm và cái số Zalo này chỉ có một số thôi nên là anh em nào thiện chí thì chúng ta vào giao lưu cùng với lại đội kênh của mình và anh em trong cái nhóm anh em nhé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 thì anh em cũng để ý vào đây luôn cho mình ngày thứ ba hàng tuần này thì mình sẽ lấy 4 <clears throat> tuần gần nhất thì cái đường cầu này thì mình cũng có chia sẻ cho anh em rồi thì chỉ có những anh em nào mà mới vào thì mình chia sẻ lại để cho chúng ta tham khảo thêm anh em để ý cho mình nhé thứ ba ngày 25 tháng 10 này ở giải nhì chúng ta kết hợp với giải 3 chúng ta có đề lôi tuần thứ ba này chúng ta có cái chạm cứng là chạm 8 anh em nhé chạm 8 cứng ghép lần lượt của chúng ta thì có 818 này 828 <coughs> 838 858 và 878 Ở đây thì chúng ta có hai con 2 thì là hai bóng 7 anh em nhé. hai bóng 7. Thì chúng ta có thêm 878 để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 25 tháng 10 này thì mình sẽ đi test cho anh em. Ngày đầu không ăn này ngày thứ hai ngày thứ ba ngày thứ tư đề về 87 thì chúng ta ăn được cái chạm 8 cứng này và ăn con 87 này trong cái dàn 10 số tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ ba hàng tuần <coughs> hôm sau đề về 8 năm này thì chúng ta ăn tiếp con đề 8 năm chủ nhật này thứ hai này thứ ba thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 của chúng ta thì có đề chạm 1 chạm một cứng của chúng ta là 101 này 1166 này 141 161 và 191 10 số để chúng ta nuôi tuần thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 này ngày đầu không ăn này <clears throat> ngày thứ hai đây về 19 thì chúng ta đã ăn được con 19 này và ăn chạm 1 <clears throat> tiếp tục khiên xong thì chúng ta đợi thứ ba hàng tuần ngày hôm sau đề về 71 này thì chúng ta cũng ăn được cái chạm 1 anh em nhé thứ bảy này chủ nhật này tiếp tục 71 thứ hai thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 của chúng ta thì có đề chạm một tiếp này chạm một của chúng ta 101 này 141 này 181 và 191 ở đây thì chúng ta có hai con 4 4 bóng 9 thì chúng ta có 191 rồi thì chúng ta chỉ còn có 8 số chạm một cứng này để lui tuần thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 này <coughs> ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 10 thì chúng ta đã ăn được con 10 này và ăn chạm một cứng anh em nhé tiếp tục thứ sáu này thứ bảy này đề về 11 thì chúng ta ăn chạm một anh em nhé chủ nhật thứ hai thứ ba ngày 15 tháng 11 này thì chúng ta tiếp tục có được cầu đề lui tuần là chạm 7 chạm 7 này <clears throat> chạm 7 lần lượt của chúng ta thì có 727 này 757 này 797 và 707 ở đây thì chúng ta có ba con 5 5 bóng không thì chúng ta có cặp 707 anh em nhé Đó để chúng ta lui tuần thứ ba ngày 15 tháng 11 này ngày đầu tiên đề về 78 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này tiếp tục thứ 5 đề về 76 thì ăn chạm 7 tiếp <clears throat> thứ 6 này thứ 7 này chủ nhật đề về 70 thì chúng ta đã ăn được con 70 này thì theo cái đường cầu này của mình test thì cái tỷ lệ ăn chạm của nó ít nhất là hai lần trên một tuần anh em nhé về cái dàn đề này của chúng ta thì ăn ít nhất là một lần nên là anh em cũng có thể tham khảo cho mình lên uh, theo cái cá nhân của mình thì anh em lên vào đủ cho mình là cả một cái chạm anh em nhé cả một cái chạm nó chỉ có 19 số thôi còn đâu anh em nào mà tham thì chúng ta đánh 8 số hoặc là chúng ta đánh một hai số đấy là việc của anh em thì cái cá nhân của mình thì chia sẻ cho anh em nào mà chơi một cái chạm hoặc là cái dàn 8 số thì anh em vào thì thứ ba cái tuần này của chúng ta thì có cái chạm 9 này chạm 9 của chúng ta thì có 909 919 và 969 959 <coughs> thì cái tuần này của chúng ta thì nó cũng chỉ còn có 8 số thôi anh em nhé còn có 8 số thôi 3 tuần gần nhất thì nó đều ăn về cái dàn 8 số này thì những cái đường cầu này của mình thì cá nhân của mình kết là 090 này và 959 anh em nhé đó như cái hôm trước mà chúng ta ăn được con 70 ấy thì mình cũng chỉ cho anh em là con 707 và con 575 thì anh em nào theo dõi thì cũng biết anh em không lên tua anh em nhé đó thì cái chạm 9 này của mình thì đấy là theo cái cá nhân của mình thôi còn đâu anh em nào không thích thì chúng ta có thể tham khảo cho mình hoặc đi kênh khác anh em nhé đây là cái đường cầu đài lôi tuần nô khung 3 ngày thì em để ý vào đây luôn cho mình này lô khung của chúng ta để gần đây thì nó toàn ăn ngày thứ ba đây anh em ạ chúng ta còn cái cặp 2002 ngày mai nữa hôm nay mình sẽ chia sẻ cho em về một cái đường cầu mới thứ năm thứ ba ngày 25 tháng 10 này ở giải 5 này hai con này anh em ghép vào với nhau thì chúng ta có lô khung 3 ngày chơi cho thứ tư thứ năm thứ sáu này của chúng ta là cặp 4554 để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên không ăn này ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được 4554 thì chúng ta ăn được cả cặp anh em nhé đó thứ năm thì chúng ta đã ăn được cả cặp 4554 này khi ăn xong lại đợi thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 1 tháng 11 thì chúng ta có cặp 8998 này để chúng ta lui thứ tư thứ năm thứ sáu này ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 98 này anh em nhé ăn được con 98 tiếp tục khi ăn xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày mùng 8 tháng 11 này thì chúng ta có cặp 92 và 29 này để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên chúng ta không ăn được sang ngày thứ hai thì chúng ta đã ăn được con 92 này anh em nhé 92 ngày thứ năm luôn phải không ạ viên xong thì lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 15 tháng 11 này của chúng ta thì có cặp 1331 này 1331 để chơi thứ tư thứ năm thứ sáu ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 31 này 31 của chúng ta hai nháy anh em nhé tiếp tục khi xong lại đợi đến thứ ba hàng tuần thứ ba ngày 22 tháng 11 này thì cái tuần này của chúng ta thì có cặp lô khung 80 và 08 anh em nhé 8008 để chúng ta nuôi thứ tư thứ năm thứ sáu đây là cái được cầu lô khung của mình anh em nào trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé đó <coughs> thì đây là cái bảng chốt số của chúng ta về cái đường cầu đài lôi tuần và lô khung 3 ngày thì cá nhân của mình sẽ bắt cho em là cái chạm chín cứng anh em nhé chạm chín cứng thì cái dàn kết của chúng ta thì nó có 8 số này nhưng mà cá nhân của mình thì rất kết là con 909 này và 959 này